Cuối về có nấu cơm nước gì cho bà và chồng ăn không <laughs> hình như bà và chồng nấu không à? cái ờ, sáng nó ngủ dậy thì mình nấu rồi rồi chiều nó đi thì về thì mình nấu xong rồi nấu không sớm vậy phải đợi nó dậy sớm nó nấu cho mình bữa chứ người ta lại người ta hỏi tại sao mà ăn dâu đâu không thấy nấu nước uống cha nó nói ăn dâu ngủ chưa dậy sao mấy giờ mới dậy 9 giờ hỏi ờ, anh nhà anh đi ấy á đi ấy là đi đâu á. à tưởng vệ sinh á ờ, tưởng đi ấy ờ, ở quê hiện ta đi cậu gách ra không à đúng rồi đi cho nó mát cái con nói ờ, ờ, vậy thôi em điếm được ừ. anh nếu mà anh thương em á thì anh xây cho em cái cái toilet nhờ dạ, cái toilet đi anh mới nói thôi xây chi đi cho mát tôi tên Nguyễn Thị Phượng, hôm nay 44 tuổi, ừ, nghề nghiệp nội trợ. Dạ xin chào chú Vy Linh, xin chào Lê Lộc. Tên là Lê Phương Tuyền, 25 tuổi, à, hiện tại đang buôn bán. À, đâu có gì rung đâu, thoải mái lên. Mình là quê đâu vậy? Quê ở Tiền Giang. Tiền Giang ở chỗ nào? Ở um, mấy ngoài Kinh Đào á, à. gần quê quê của anh á. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy sát bên nhà rồi. Dạ. Trời đất ơi vậy không dám bà con lắm à <laughs> à, lần đầu tiên mà cô gặp con dâu mình thì cô ấn tượng như thế nào ừ, lần đầu tiên thì à, nói chung mới đầu cũng không biết rồi sao con trai á nó nói rồi kêu dẫn về coi kêu dẫn về xem mắt đó thì thấy cũng thấy thương nó nói ở dưới người ta kêu gã vậy đó rồi à, nó hơi bước tới bước tới mà chị xui nó chắc hai năm nữa hay gì mà hai năm nữa thì không có được tuổi rồi cưới trong vòng có một tháng à trời cưới sớm gì vậy nhanh vậy chị có nhớ cái ấn tượng khi mà chị gặp mẹ chồng chị lần đầu tiên không dạ lần đầu tiên thì à, trước khi về thì em cũng hỏi chồng mẹ ăn sao mẹ dễ không anh mẹ nói thì anh nói cũng mẹ cũng dễ lắm nhưng mà không dễ mà cũng không khó tại vì tâm lý về thì mình cũng run mà gặp mẹ thì mẹ dễ lắm mẹ hỏi ở nhà ở đâu tên gì làm con làm gì thì xong rồi thấy tại vì gặp mẹ được uh, hai lần là cưới dạ dạ thấy mẹ dâu có sợ mẹ không dạ, ban đầu cũng sợ dạ. sợ nhất cái gì tại vì mẹ mẹ con nói là nếu mà làm dâu ở quê á thì ờ, rất là khó mà không biết con có làm được hay không em ở gần đó không dạ cũng gần từ xã nào đó dạ ở ờ, cũng mỹ tho luôn à mỹ tho từ đó là ở thành phố người ở dưới quê dạ. khác xa nhau dạ. ha vậy thì ờ, về làm vườn sao nổi tại vì ờ, chồng thì ờ, đi làm nguyên một ngày nên chồng em cũng ở rễ đi làm thì nguyên ngày qua ngày hôm sau mới về rồi ảnh ngủ ngủ xong cỡ 5 giờ chiều rồi mới đi về trên nhà nhà mẹ chơi với bà nội với mẹ rồi xong rồi về ngủ ủa sao mình không về bắt dâu mà để cho dạ. bắt rễ bắt dâu không được mấy người ta bắt rễ đó chứ có dành không dành mà dành không được tại tại chị xui hồi mới nói chung cũng không có chịu ở à. đây ở đây không chịu nghe nói là về dưới ở đây không ai chịu hết trơn á dạng như cũng con cưng không à rồi chị xui chứ nói thôi ở đâu có điều kiện thì làm rồi đi đi về về chứ không có bắt rễ coi những lúc ở giường lúc ở thành phố ha dạ cưới về có nấu cơm nước gì cho bà, và chồng ăn không hình như bà và chồng nấu không à sao vậy không có nấu đặc bởi bởi, ờ, bởi ờ, sáng nó ngủ vậy thì mình nấu rồi rồi chiều nó đi thì về thì mình nấu xong rồi nấu không sớm vậy phải đợi nó dậy sớm mới nấu chứ mình bữa chứ người ta lại người ta hỏi tại sao mà ăn dâu đâu không thấy nấu nước uống cha nó nói ăn dâu ngủ chưa dậy để ông nhà chồng nấu cho uống đi trời ơi ở dưới quê vậy là người ta nói dữ lắm luôn á sao mấy giờ mới dậy chín giờ làm dâu 9 giờ mới dậy hả là bữa um, bữa đầu mà đám xong á là mẹ cũng để cho ngủ luôn mẹ cũng kêu tại mẹ sợ mệt thì thức dậy xong là mẹ nấu xong hết trơn ừ. dạ cũng... thì sau đó mẹ cũng có điều kiện để kêu luôn đúng không nó ngủ quá luôn mà kêu gì nổi nữa kêu hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị dạ hợp nhau ở ăn uống <laughs> còn hợp gì nữa không cô nói chung hợp đủ thứ cái dạng như nấu ăn hay là nói chuyện rồi vậy đó dạ cũng vui lắm hồi mới thì chắc nó cũng sợ nó nói mình khó mà mình nói là thôi không có khó đâu sợ tại mẹ mận dâu đông lắm rồi mẹ không có mẹ biết hết rồi có bao giờ tâm sự với mẹ chồng này kia gì không tâm tâm sự thì không có nhưng mà nói chuyện đi về cái mẹ coi tin tức á tin tức thật sự nó ở ờ, bữa nay là như vậy đó coi có cái vụ này vụ kia mẹ kể con nghe là... vậy không phải tâm sự <laughs> cái đó là nói chuyện xã hội à, tâm sự tức là tâm sự với mẹ con là mẹ cần gì con cần gì con muốn nói gì với mẹ này kia đó để cho cái tình cảm nó thân mật hơn á dạ tâm sự thì lúc mà mới về thì mẹ nói là mẹ không có khó gì hết á tại vì mẹ cũng làm dâu cũng đông anh em cũng có mình mẹ lo mấy lớp là mẹ Trời lo ơi, hết hả? là hiện tại còn làm không cô còn mai bà vợ chồng 81 rồi vẫn còn luôn cái đó mà con về làm dâu là cũng mệt lắm á dạ nói mẹ mẹ cũng hiền hồi mới á, thì à, ba đứa em chồng gái rồi bà nội chồng ông già chồng rồi bà ừ. nhà chồng vậy là đây cũng cứng lắm đó nha mà người thành phố á, ở dưới thành phố bị tho thì à, nhà cô này là ở dưới quê giống như chú ở sát đây vậy đó dạ vậy thì dưới quê á là cái phong cách và văn hóa rồi tất cả mọi thứ nó khác thành phố lắm á về sinh hoạt có hợp không lúc mà mới quen ông xã ừ. hỏi ờ, anh nhà anh đi ấy á đi ấy đi đâu á. à tưởng vệ sinh á ờ, tưởng đi ấy ờ, ở quê hiện ta đi cầu cá tra không à đúng rồi đi cho nó mát ở dưới quê ta gọi là cầu cá đó con ở dưới quê mình dạ, á dạ, hả rồi chị. dưới quê mình nó có cái cầu con có đi rồi dạ mát lắm mà dân thành phố đi xuống dưới đi không có được dạ. không có nguyên á mát đó. mà nó, nó thoáng lắm nó thoáng nữa mà dạ. đi mà gặp người nào ngồi ngay đầu làng gặp người đi qua hoài dạ. hỏi hoài đó là cũng mệt lắm á quen có bị vụ đó không vậy dạ, cái con nói vậy, ờ, vậy thôi em đếm được ừ. anh nếu mà anh thương em á thì anh xây cho em cái cái toilet nhờ cái toilet đi anh mới nói hỏi sàn chi đi chó má nói rồi người ta đi làm giường đi qua đi lại sao em đi nó nói thì mỗi lần em muốn đi á thì anh dắt em đi nhờ rồi mà cuối cùng không, sao chị dạ mà cuối cùng ảnh cũng say dạ oh. là cha làm cái toilet luôn chứ quê rắn đứt tùm lum lan về có sợ không với lại rắn đứt cũng có chung là con mới ờ, rửa chén xong con mới đi vô trong bếp con chúm ờ, nhúm củi ừ. con rắn nó bò mà con tưởng con lương cha nuôi trong khạp con la lên mẹ ơi sao con ờ, con lương nó bò ra khạp rồi mẹ nó cái mẹ xuống thì nó con rắn nó rồi cái con bỏ chạy mẹ đứng <laughs> mình ở dưới quê nấu cơm nó đang ngồi nấu nấu con rắn nó nhìn mình cười hoài à. <laughs> có bao giờ mà mẹ chồng mà làm điều gì nói chuyện gì mà con dâu buồn không dạ không có dạ không có chỉ không có, có chồng thôi tại vì có cũng mới gần đây là ảnh đi nhậu về mẹ kêu anh vậy anh thái độ anh nạt vậy là hắn biết mẹ buồn nhưng mà mẹ không nói kiểu uống bia về á hơi xỉn rồi mình kêu nó dậy thôi nó chỉ nói mệt mẹ quá thôi nói có nhiêu đó thôi chứ không có nói gì hết rồi xong rồi dâu sợ mẹ buồn ừ. chứ um, mẹ con cũng giận là nếu mà con con muốn gia đình chồng con nuôi con á thì ừ. trước tiên là con phải thương người ta thì thì người ta mới mở lòng và mà thương con đúng rồi nên ờ, em coi mẹ chồng cũng như là mẹ của em vậy đó hồi đó giờ có giờ em nghĩ em làm buồn lòng mẹ chồng chưa nhờ tôi buồn lòng là um, không có làm dâu với không có ở gần mẹ nhiều dạ tại mẹ của mẹ của con cũng đơn chiếc á à, buôn bán thì tôi bu thì không có muốn người nên ở nhà là phụ phụ với mẹ làm nên không ở nhà không có phụ với mẹ chồng được thì nghĩ là cái đó là mẹ chồng cũng buồn nhưng mà mẹ không có nói mẹ mẹ thấy là hai vợ chồng vui là mẹ vui rồi có bao giờ mà chị thấy mẹ chị làm những cái hành động gì mà chị thấy thương mẹ không dạ, có nói mẹ ơi bữa nay con thèm cháo gà mà cái qua ngày làm sao là mẹ bắt gà cho ăn mẹ nấu cái này nấu kia cho ăn có khi hai vợ chồng đi về rồi mẹ cũng dúi hết đồ có khi ghét hết đồ ăn ở nhà đem đem về cho em ăn rồi có bữa nó trời mà nắng nóng ở dưới nóng lắm mà mẹ nói chè mẹ chạy mẹ chạy từ cái chánh mẹ đem ờ, chè xuống cho em ăn rồi mẹ đi về vậy thôi xuống tới mỹ tho luôn đó hả có lẽ là um, có con trai mà đi ở rể thì cũng nhớ đúng không cô cũng lâu lâu muốn xuống thăm nó hả nó cũng ngày nghỉ ngày về nhưng mà sao mình nhớ ừ. nhớ nó cái lâu lâu có nhiều khi có đi đâu vậy đó rồi xuống ghé thăm thăm chút vậy rồi về à, để xem uh, chồng em uh, có ý kiến gì giữa mẹ chồng nàng dâu ờ, trong ngày hôm nay nha trong khoảng thời gian ngắn vợ về làm dâu của mẹ thì ờ, đối với ờ, hai mẹ con thì sống cuộc sống rất là hài hòa hòa hợp với nhau nhưng trong chuyện uống thì còn hơi ép em ăn nhiều quá nên khoảng thời gian vợ về làm dâu tới nay thì mình cũng hơi lên ký em mong muốn trong khoảng thời gian ờ, sau này uh, thì uh, đối với mẹ thì mẹ hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn và hãy nấu học cùng vợ con nấu học nhiều món ngon cho con ăn còn đối với vợ thì mong là vợ hãy bớt nóng tính để cuộc sống của hai chồng mình sẽ luôn tốt đẹp hơn nhiều khi mà ảnh ảnh nhậu nói um, đi chơi đi chơi có khi mới đây đi bến tre về nói anh ơi anh nhậu ít thôi tại vì đường xá bây giờ tai nạn em sợ quá à. ảnh nhậu nhậu mà mà không biết đường về luôn chạy xe mà tức tức tự bên tre bến tre mà tức về bên đây luôn ngồi mà con la mà từ bến tre con la về tới đây luôn mà ảnh chạy mà ảnh cứ lủi vô xe hàng rồi à. nguy hiểm lắm rất là nguy hiểm mà sợ mấy cái chuyện đó lắm sao con không nên ngủ sáng mai về anh không có chịu anh không không bao giờ được. ngủ chịu chị chở ảnh đi em không biết chạy xe bây giờ học lái xe đi cái nhất là cái đó thì không nên cái đó dứt khoát là không leo lên xe luôn mà cũng không cho chồng đi nữa bằng mọi giá điện cho mẹ bởi vì trong say xỉn nó không thể ai tham gia giao thông được hết nha nó gây tin không chỉ nó gây tai nạn cho mình mà gây tai nạn cho bao nhiêu người khác nữa rồi cảm ơn à, cô với lại em rất là nhiều ha thôi hôm nay à, con dâu à, muốn hứa gì với mẹ đi cho mẹ vui đi con mong là mẹ giữ gìn sức khỏe là mẹ cũng đừng có làm nhiều quá thì vậy mẹ cực lắm mẹ không có lo gì cho mình hết thì mẹ cũng mong muốn cho con cái ờ, bằng ờ, trước giờ á trước sau cũng vậy cũng hiền ngoan như vậy chứ đừng có sau này ví dụ giờ có cái gì thì cởi mở mẹ con nói để rồi ví dụ ghim trong lòng rồi mẹ không có biết ví dụ có gì chia sẻ với mẹ mẹ mong muốn nhiêu đó thôi <laughs> đó từ bây giờ cho đến sau này cứ lâu tháng hai tháng về ở với mẹ ngày ôm mẹ như thế này nè tâm sự với mẹ về ha. hoài à anh ơi nhưng mà đâu có ôm đâu không có ôm thấy chưa ôm nó mới tình cảm à, một kỷ niệm à, gửi tặng cho gia đình ha chúc à, cô và gia đình thật nhiều sức khỏe chúc gia đình à, nhỏ chúng ta hạnh phúc bền lâu nha